Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Dũng soi kèo nơi mà có thể đưa ra các mã nhận định và các mã đầu tư chuẩn nhất để em có thể tham khảo và đầu tư. Thì vào ngày 13 tháng 4 sắp tới thì chúng ta sẽ có hai trận đấu giữa AC Milan đối đầu với Napoli và Real Madrid đối đầu với Chelsea. Thì trong video ngày hôm nay mình xin phép nhận định cho anh em một trận đấu đó là Real Madrid đối đầu với Chelsea và trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 13 tháng 4 trong khuôn khổ lượt đi tứ kết uh, giải đấu cúp C1 châu Âu. Cùng với đó là sẽ được diễn ra tại sân Bernabeu của đội chủ nhà Real Madrid. Mà trước khi bước tới video nhận định ngày hôm nay á thì anh em nào đang xem video yêu quý mình thì hãy để lại cho mình một lượt like, một lượt bình luận để mình có thêm động lực để ra thêm các video tiếp theo cho anh em. Thì từ năm 2013 đến nay thì hai đội bóng này đã đối đầu với nhau tổng cộng là 6 lần trong đó có 3 chiến thắng thuộc về đội chủ nhà Real Madrid và để thua hai cùng với là hòa một trận đấu phong độ hiện tại của Real Madrid được đánh giá ở mức khoảng 67% khi mà họ để thua hai trận đấu cùng với đó họ thắng à, được 6 ở 4 trận trong 6 à, lượt trận gần đây còn bên phía đội chủ à, đội khách thì phong độ hiện tại họ được coi là khá là bạt nhược khi mà chỉ được đánh giá ở mức 50% khi mà trong 4 ờ, trận đấu gần nhất đội bóng này không thể thắng được một trận khi mà trong 6 ờ, trận đấu gần nhất thì họ để thua 2, họ 2 và cùng với đó là thắng 2 trận phong độ ở mức khoảng 50% thì cũng được coi như là thấp hơn khá là nhiều so với đội chủ nhà Real Madrid trong ờ, trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến với một số trận đấu gần đây của hai đội bóng như anh em có thể thấy ở đây thì trong lượt trận ngày 9 tháng 4 khi mà đón tiếp uh, đội khách Villarreal thì họ đã để thua với tỷ số là 3-2 trong trận đấu ngày hôm nay ngày hôm đó thì ờ, đội chủ nhà sân Bernabeu đã chấp đối thủ của mình với mức chấp là 1.25 trái và đã để thua với tỷ số là 3-2 coi như là thua kèo châu Á và tỷ số ở hiệp 1 là tỷ số 1 đều còn một số trận khác như là trận thắng uh, ờ, 4-0 trước Barcelona thắng ờ, uh, 6-0 trước uh, Valladolid cũng với là trận uh, thua 2-1 trước Barcelona thì trận thắng 4-0 trước Barcelona vào ngày 6 tháng 4 thì anh em có thể thấy ở đây là vào ngày hôm đó hai đội bóng này đã đối đầu với nhau ở mức kèo đồng và Barcelona đã thua với tỷ số là 4-0 trong khi hiệp 1 là họ đã để thua với tỷ số là 1-0 còn với trận thắng 6-0 trước Valladolid thì họ đã thắng 6-0 và hiệp 1 thắng 4-0 khi mà trong trận đấu ngày hôm đó đội chủ nhà sân Bernabeu đã chấp đối thủ của mình với mức chấp là hai trái hòa và một số bàn thắng được ghi như là vào lúc 22 phút bàn thắng do Rodrigo ghi bàn thắng vào lúc 29 phút và 32 phút 36 phút đều là do Benzema cùng với hai bàn thắng ở hiệp 2 đó là bàn thắng phút thứ 73 nâng tỷ số thành 5-0 do Asio cùng với là bàn thắng thứ phút thứ 90 cộng 1 do Van Quet ghi đã nâng tỷ số thành 6-0 à, trận trận đấu ngày hôm đó. Còn về trận thua vào ngày 20 tháng 3 khi mà thua Barcelona với tỷ số là 2-1 thì ngày hôm đó chủ sân à, Barcelona đã chấp à, Đối thủ của mình là Real Madrid với mức chấp là 0.25 trái và đã thắng được với tỷ số là 2-1. Ba bàn thắng ở trong trận đấu này thì là một bàn thắng vào phút thứ 9 khi mà Araujo đã phản lưới nhà và đã nâng tỷ số lên thành 1-0 cho đội khách ờ, Real Madrid. Cùng với đó hai bàn thắng là bàn thắng thứ thứ 45 đã nâng tỷ số thành ờ, một đều do Roberto cùng với là bàn thắng thứ ba và đã nâng tỷ số thành 2-1 phút thứ 90 cộng 2 công do Casen và đã đem lại chiến thắng cho đội chủ nhà Barcelona vào ngày hôm đó. Còn về phần sân phía bên đội khách thì họ đang có chuối 4 trận không thể thắng trên à, đấu trường ngoại hạng Anh. Cùng với đó là trong 10 trận đấu gần nhất của đội bóng này thì họ chỉ thắng được có 3 trận đấu để hòa 2 và thua lên tới là 5 trận Hai trận hòa được kể đến là trận hòa 0-0 trước Liverpool vào ngày 5 tháng 4. Cùng với đó là trận hòa 2 đều trước là Everton vào ngày 19 tháng 3 vừa rồi. Và một số trận thua như là trận thua 1-0 trước Wolverhampton vào ngày 1 tháng 4 cùng với là trận thua 2-0 trước Aston Villa vào ngày 1 tháng 4 và ba trận thua liên tiếp tại à, hai đấu trường đó là ngoại hạng Anh và cúp C1 đó là trận thua 2-0 trước ờ, Tottenham trận thua 1-0 trước Southampton cùng với là trận thua 1-0 trước Dortmund vào ngày 16 tháng 2 và trận thắng được coi như là nhiều bàn thắng nhất của đội ờ, khách Chelsea đó là trận ờ, thắng 3-1 trước Leicester City trong trận đấu này, nhà cái đã đưa ra mức Chelsea chấp 0.25 trái vào ngày hôm đó Chelsea đã thắng với tỷ số là 3-1 trong lượt trận ngày 11 tháng 3 vừa rồi thì chúng ta cùng đến với ờ, đội hình dự kiến sẽ được sử dụng trong trận đấu này giữa hai đội bóng thì về phần sân phía đội chủ nhà Betabel thì sẽ cùng có Junio, Benzema và Valverde sẽ thi đấu ở hàng tiền đạo cùng với tiền đạo phía bên sân phần sân Chelsea sẽ gồm có là Sterling, Kai Havertz và cùng với Joao Felix hai đội bóng này sẽ đều sử dụng đội hình là 4-3-3 để thi đấu trong ngày 14 à, tháng 3 sắp tới à xin lỗi nhé là ngày 13 tháng 4 sắp tới còn sẽ có một số cầu thủ không thể tham gia trong trận đấu này thì sẽ gồm có Velan Mendy cùng với là David Alaba và phần sân phía Real Madrid còn về phần sân phía Chelsea sẽ gồm có bốn cầu thủ dự, dự kiến là sẽ không thể giam ca đó là Amendo Buya cùng với là Apilicuta, Thiogoshiva và Masonmo. Dự kiến là sẽ không thể tham gia trong trận đấu ngày hôm đó. Còn đến với thành tích đối đầu của hai đội bóng thì như anh em có thể thấy ở đây, hai đội bóng đã đối đầu với nhau tổng cộng là 6 lần. Trong đó thì đội chủ sân Bernabeu đã thắng được 3 à, trận để thua 2 và hòa 1. Thì trận hòa đó là trận à, hòa vào ngày 28 tháng 4 năm 2021 trong trận đấu ngày hôm đó thì à, nhà cái đã đưa ra mức Real Madrid chấp 0.25 à, trái và đã để hòa với tỷ số là 1-1 cùng với hai trận đối đầu gần nhất đó là trận uh, Chelsea thắng 3-2 và trận uh, Real Madrid thắng uh, 3-1 thì chúng ta cũng xem qua hai trận đấu này. Đến với trận uh, Chelsea thắng 3-2 thì trong trận đấu ngày hôm đó thì đã được diễn ra ở mức uh, kèo châu Á là kèo đồng không đều và tỷ số trận đấu thì đã được nằm à, ở mức uh, à, 3-2 nghiêng về phía Chelsea còn trận uh, Real Madrid thắng với tỷ số là 3-1 thì ngày hôm đó đội chủ sân uh, Chelsea đã chấp với mức chấp là 0.25 trái và tỷ số của ngày hôm đó đã được uh, nằm ở mức 3-1 nghiêng về phía Real Madrid thì trong 6 trận đối đầu của hai đội bóng này thì có tới là 4 trận đấu đã nổ ờ, nằm ở mức tài và hai trận nằm ở mức xỉu thì cùng với đó thì có 5 trên 6 trận đấu là có uh, cái kèo là cả hai đội ghi bàn như anh em có thể thấy ở đây thì 5 trên 6 trận đấu đều là cả hai đội ghi bàn chỉ có một trận vào ngày mùng 6 tháng 5 năm 2021 thì tỷ số 2 không nghiêng về Chelsea thì uh, Real Madrid thì không ghi được bàn nào mà thôi thì vậy rằng với những cái thông tin mà mình đã đưa ra cho anh em như vậy thì kèo nhà cái hôm nay đưa ra cho trận đấu này thì à, sẽ nằm ở mức bao nhiêu thì mời anh em xem qua ở đây như anh em có thể thấy ở đây thì trong cái à, trận đấu này ở ờ, ngày 2 à, ngày 13 tháng 4 lúc 2 giờ sáng ấy, thì à, kèo sẽ nằm ở mức uh, Real Madrid chấp 0.75 cùng với kèo tài xỉu nằm ở mức uh, 2.5 và trên trang này nó sẽ có một số kèo khác như là tỷ số chính xác tỷ số chính xác hiệp 1 hiệp 2 tỷ số cả trận rồi à, cả hai đội ghi bàn tài xỉu góc rồi bàn thắng lẻ chắn rồi bàn thắng đầu cuối rồi, ờ, à, như, còn như kèo là thắng và giữ sạch lưỡi thắng với tỷ số cách biệt và một số kèo như là tổng số bàn thắng của trận đấu khi mà để nhận được các uh, cái ờ, trang chơi như thế này thì anh em phải liên hệ cho mình thì mình ờ, sẽ đưa cho anh em một trang chơi uy tín để mình có thể tự cho và ra các má kèo mình tự vào các má kèo vậy rằng với cái kèo cực chấp 0.75 và kèo tài xỉu nằm ở mức 2.5 thì kèo nào sẽ là kèo đáng để anh em đầu tư và nằm vào thì trong 4 trận đấu gần nhất mình đã cho anh em xem á thì Chelsea vẫn chưa có một trận chiến thắng nào hết cùng với đó là trong 10 trận thi đấu ở trên sân khách gần nhất thì đội bóng này cũng à, để thua đến 8 trận và chỉ có vỏn vẹn là hai trận mà thắng kèo mà thôi còn phong độ à, thi đấu lúc này của Real Madrid thì à, đang khá là tốt khi mà có tới 4 chiến thắng và hai trận thua sau 6 trận đấu gần nhất và trong đó thì họ có 4 trận thắng kèo và hai trận thua kèo cho nên trong cái trận đấu ngày hôm nay kèo Real Madrid chấp 0.75 là một kèo đáng để anh em đầu tư và nằm vào trong cái kèo này để anh em có thể tin tưởng và đầu tư vào trong cái kèo 0.75 ngày hôm nay cùng với đó là bên kèo tài xỉu thì sao như mà anh em đã biết đó, thì à, Real Madrid không còn kiểu vướng bận quá nhiều đối với La Liga nên họ có thể dốc toàn lực cho trận đấu à, ở cúp C1 mùa này cũng như là ở trận tứ kết à, khi mà đối đầu với Chelsea cũng như là hai lần gặp nhau trước đó như anh em có thể thấy ở đây là vào ngày mùng 7 tháng 4 và 13 tháng 4 thì hai trận đấu này đều nằm ở khoảng 4 à, đến 5 trái nên đây cũng sẽ là một cơ sở để khiến cho cái trận đấu ngày hôm nay có thể nổ ở mức tài 2.5 và đây cũng chỉ là nhận định sớm của mình về trận để anh em có thể tham khảo còn để mà đầu tư thì mình khuyến khích anh em phải nhắn tin cho mình qua Zalo hoặc Telegram mình để ở trong bình luận video thì khi mà mình có đội hình chính thức cũng như là các thông tin liên quan đến trận đấu thì lúc đó mình mới có thể ra các kèo chính xác được còn cái kèo mà mình đưa ra trên ờ, video là chỉ để cho anh em nhận định và nhận xét về hai đội bóng mà thôi và cũng như các em anh em cần các kèo chắc ăn ngon ăn để đầu tư ấy, thì anh em có thể liên hệ cho mình qua số zalo mình để trên màn hình và telegram mình có để trên màn hình và dưới bình luận thì để mà ra được các cả à, cái cái kèo mà chắc ăn nhất á, thì phải là từ 15 đến uh, à, 20 phút trước khi mà trận đấu được diễn ra thì khi đó mình có mình có các thông tin chính xác liên quan đến trận đấu á, thì mình mới chắc chắn để đưa ra được các mã kèo để cho các anh em đầu tư được vậy nên mình khuyến khích các anh em là liên hệ cho mình qua số zalo và telegram mình để ở đây còn cái uh, nhận định trên video này ạ chỉ mang hình thức tham khảo và đây cũng chỉ là nhận định sớm của mình về trận đấu ngày hôm nay và video ngày hôm nay mình cũng xin phép kết thúc tại đây chúc anh em may mắn và hẹn gặp lại các anh em vào video tiếp theo